Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Suốt hơn một năm qua, những thông tin manh nha về đồ án quy hoạch đô thị sông Hồng đã được giới bất động sản cũng như người dân biết đến. Theo thông tin trên truyền thông, thì vào tháng 6 năm 2021, đề án này sẽ được phê duyệt. Nhưng vì một số lý do, đồ án đã không được phê duyệt vào thời điểm trên. Và mới đây, ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng – đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mỹ Sở, với quy mô là gần 11.000 hecta, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện. Theo quy hoạch được phê duyệt, phân khu đô thị sông Hồng có chiều dài 40 km, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận huyện, gồm có Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đồng Anh, Gia Lâm, Thương Tín và Thanh Chỉ. Phân khu quy hoạch có diện tích khoảng gần 11.000 hecta, trong đó sông Hồng chiếm 3.600 hecta, tức là khoảng 33%, đất bãi sông Hồng là 5.400 hecta, khoảng 50%. Phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng, gồm có các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như xã Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, các khu phố ngoài đề như Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Phúc Xá. Ngoài ra, còn có các công trình hạ tầng xã hội, công cộng, trường học, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đất an ninh quốc phòng, công nghiệp như kho bãi và bến cảng. Dự báo quy mô dân số tối đa tại khu vực này năm 2030 là khoảng 300.000 người. Trong đó, dân số hiện có giữ lại cải tạo chỉnh trang là 215.000 người. Dân số đất nhóm nhà ở mới là 85.000 người. Phân khu đô thị sông Hồng được định hướng chức năng chính là không gian thoát lũ sông Hồng, đoạn qua khu vực đô thị trung tâm, được xác định tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, thành phố quy hoạch không gian thoát lũ trên nguyên tắc không nâng cao các tuyến đê bối hiện có, không xây dựng các đê bối mới, không thu hẹp không gian thoát lũ, không đề xuất giải pháp đê mới trong đê cũ, không làm thay đổi mục tiêu và tiêu chuẩn phòng chống lũ của hệ thống sông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 257 năm 2016. Theo quy hoạch, sẽ phân đoạn quản lý phát triển, gồm có 3 phân đoạn chính từ cầu Hồng Hà tới cầu Thăng Long, đoạn R1, R2 là khu vực phát triển không gian sinh thái, bảo tồn tính tự nhiên trên cơ sở các làng xóm ven đô được dần đô thị hóa và đất bãi, đất nông nghiệp, trồng rau, hoa màu, cây cảnh. Các huyện Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, quận Bắc Từ Liêm. Khu vực này được định hướng phát triển công viên chuyên đề với mô hình trang trại sinh thái và nông nghiệp đô thị – phục vụ du lịch và các khu vực chức năng gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận chuyển, cụm Cành Chèm. Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, đoạn R3, R4 là khu vực trung tâm của phân khu đô thị Sông Hồng, với phía Bắc gồm các khu vực làng xóm đô thị hóa thuộc huyện Đông Anh, quận Long Biên và các khu vực đất bãi được nghiên cứu xây dựng. Phía Nam thuộc các quận nội đô như Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, gồm đất ở đô thị với mật độ rất cao, đất bãi và khu vực bãi giữa. Khu vực này được định hướng là khu vực đa chức năng, với các công trình công cộng văn hóa, thương mại dịch vụ và các không gian cảnh quan thúc đẩy tiện nghi giải trí của đô thị ở khu vực bãi giữa, trục không gian lịch sử liên kết với Hồ Tây, Cổ Loa. Từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, Đoạn R5 là không gian sinh thái trọng tâm của phân khu đô thị Sông Hồng, với các khu vực nông nghiệp, trồng rau màu, cây cảnh, các khu vực nuôi trồng thủy sản cùng với các làng nông nghiệp truyền thống và các công trình di tích lịch sử. Khu vực này được định hướng bảo tồn và khôi phục các giá trị tự nhiên và văn hóa phục vụ du lịch và phát triển các khu vực đa chức năng, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận chuyển, cảng Thanh Trì, Bát Tràng, là nghề bắt chàng. Trong đó, 6 khu vực được nghiên cứu xây dựng mới với tỷ lệ là 5%, tức là khoảng 1.590 hecta, bao gồm Thượng Cát, Liên Mạc, Hoàng Mai, Thanh Trì, Chu Phan, Tráng Việt, Đông Sư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức. Riêng khu vực Tàm Xá, Xuân Canh được nghiên cứu xây dựng mới với tỷ lệ 15%, tức là khoảng 408 hecta. Hiện đất các bãi sông này đa dạng về loại hình, có đất trồng chưa sử dụng và đất trồng rau màu, cây hoa cảnh. Những bãi sông này được đề xuất xây dựng các khu vực chức năng đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, có mật độ xây dựng thấp phù hợp với định hướng là trục không gian đặc trưng cây xanh, mặt nước, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm. Về giao thông, thành phố định hướng xây dựng mới hai tuyến trục chính đô thị dọc sông Hồng – Trục bờ hữu hồng từ cầu Hồng Hà tới cầu Thanh Trì, quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang tối thiểu là 4 làn xe cơ giới và 2 đến 4 làn hỗn hợp. Trục bờ tả sông Hồng từ cầu Thượng Cát đến Đê Tà Hồng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, quy hoạch với quy mô mặt cắt rộng 40 đến 60 m, tức là khoảng 6 đến 10 làn xe. Các tuyến đường sắt quốc gia hiện có, gồm có tuyến xuyên tâm Yên Viên Ngọc Hồi, và tuyến vành đai Hà Đông Bắc Hồng sẽ dỡ bỏ, thay thế bằng các tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 6. Tuyến đường sắt đi dọc đường vành đai 4, cắt qua sông Hồng tại cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, được xây dựng mới theo quy hoạch mạng lưới đường sắt vào thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được Thủ tướng phê duyệt. Ngoài ra, trong phạm vi lập quy hoạch có 6 cầu đường sắt đô thị kết nối với các khu vực Bắc với Nam sông Hồng. Về đường thủy, sông Hồng là tuyến vận tải thủy cấp 1, 2, đoạn qua khu vực quy hoạch bố trí 6 cảng đường thủy nội địa gồm có hai cảng chính, Hà Nội và Quyền Lương, 4 cảng địa phương gồm có Chèm, Thượng Cát, Bắc Hà Nội, Thanh Trì và cảng Bát Tràng. 6 cầu đường bộ qua sông Hồng sẽ xây mới, gồm có Hồng Hà, Mễ Sở trên đường vành đai 4, quy mô 6 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp, Thượng Cát và Ngọc Hồi trên đường vành đai 3,5 6 làn cơ giới, hai làn hỗn hợp. Cầu Tứ Liên kết nối các tuyến đường trục chính đô thị dọc hành lang hai bên sông Hồng, 6 làn cơ giới, hai làn hỗn hợp. Cầu Trần Hưng Đạo kết nối đường Trần Hưng Đạo sang khu vực quận Long Biên, quy mô 6 làn xe cơ giới, hai làn hỗn hợp. Ngoài ra, thành phố xây dựng bổ sung giai đoạn 2 của cầu Vĩnh Tuy và nghiên cứu bổ sung, mở rộng cầu Thăng Long, cầu Bắc Cầu qua sông Đuống trên tuyến đường trục chính đô thị dọc sông Hồng. Trên đây,